đời này nó rất là công bằng nha mọi người nha nhiều người cứ nói rằng cuộc đời bất công nhưng thực ra rất công bằng chẳng qua là bạn không hiểu luật chơi mà thôi à, chúng ta phải đa dạng nguồn thu nhập nha anh chị các anh chị có thấy cô gái này đứng bằng một chân đúng không ạ à? nó giống như việc chúng ta có một nguồn thu nhập vậy đứng một chân nhưng mà sao về lâu về dài sẽ rất mỏi sẽ áp lực về tài chính đúng không các anh chị nếu như chúng ta có một nguồn thu nhập thôi do đó làm sao ạ à? hai vợ chồng cùng nhau đi kiếm tiền thì tốt hơn anh chị hai vợ chồng kiếm tiền sẽ tốt hơn mặc dù biết là là cái thời gian mà à, nồi chờ cơm nước trong gia đình nó sẽ khó hơn thì bây giờ chia nhau ra vợ nấu ăn thì chồng rửa chém chia nhau san sẻ cái công ăn việc làm trong nhà để hai vợ chồng cùng kiếm tiền cho nó hiệu quả rồi các anh chị sẽ thấy rằng cái giếng nước đó các anh chị cái giếng nước nó sẽ hết nước hoặc là nó cạn theo thời gian bởi vì nó chỉ có một nguồn nước là mạch nước ngầm nhưng mà sông thì sao các anh chị nước nó luôn tràn đầy tại vì nó đi từ nhiều nhánh sông nhiều các cái nhánh sông khác nhiều cái hồ từng cái suối nó, những cái con kênh nó kéo nước về khiến cho sông lúc nào cũng đầy nước lúc nào cũng dồi dào tại vì nó có rất nhiều nguồn khác nhau nó giống như một người có nhiều nguồn thu nhập đó anh chị ạ à. nó luôn có khả năng dự phòng lớn mà có cái nguồn thu nhập này mà bị mất đi thì vẫn còn những nguồn thu nhập khác nó sao à nó hỗ trợ cho hoặc là khi mà chúng ta có nhiều nguồn thu nhập rồi cái khả năng tích lũy về tài sản của chúng ta nó sẽ gia tăng nhanh hơn nhiều so với việc chúng ta có một nguồn thu nhập và cái người nghèo ổn định là người chỉ có một nguồn thu nhập và lúc nào cũng tiêu sản giống như là cái anh bán than vậy á cái anh nhà nghèo mà suốt ngày đẩy cái xe than anh ta rất là khỏe nhưng mà anh ta chỉ có một nguồn thu nhập từ khai thác than thôi mà có bao nhiêu tiền về anh ta lại đi sao ạ à? đi mua đồ ăn mua quần áo mua đồ dùng tiêu sản mua sạch sành xanh hết số tiền thì cái đó là công thức để cho anh ta nghèo ổn định còn cái anh nhà giàu thì sao ạ à? khai thác được than rồi đi thuê người khai thác than rồi làm nông trại rồi trồng gà nuôi heo rồi trồng lúa là đủ rất nhiều nguồn thu nhập khiến cho anh ta rất mau chóng trở nên giàu có nó đến từ đa nguồn thu nhập do đó các anh chị à, chúng ta làm sao ạ à? các anh chị hãy làm sao làm sao tìm cách trong gia đình của mình để có thêm nguồn thu nhập thứ hai thứ ba và theo thống kê các anh chị à triệu phú á, đa phần là những người có nhiều nguồn thu nhập có 30 nguồn thu nhập trở lên thì là 65 phần trăm mà có 4 nguồn thu nhập trở lên thì 45 phần trăm mà trong những người triệu phú thì có 29 phần trăm là có 5 nguồn thu nhập trở lên có nghĩa họ lúc nào cũng có 3 4 5 nguồn thu nhập ha à, các anh chị ha đó là cái cách mà để chúng ta làm sao mà gia tăng thu nhập và trở nên mong chóng tự do